3 tháng anh kiếm được uh, hơn 14 ngàn thì cái tỷ lệ lợi nhuận của anh là như thế nào? Ok, câu hỏi này như mình gặp rất là nhiều bạn hỏi ừ vọng cho tháng mai nên là mọi người thử dự đoán xem là con số là bao nhiêu thì mọi người cứ comment ờ, cái con số mà mọi người dự đoán đi nếu mà ai là cái con số dự đoán chính gần đúng nhất cái ngày hồi trong cái con số dự đoán bây giờ sẽ được tặng cái cạc 200 ngày bây giờ anh Tháng Mai có thể mở mail lên và chia sẻ với cả nhà về uh, con số của mình sau 3 tháng hai ngày là bao nhiêu hay không và mọi người cùng à, giao lưu chia sẻ với anh Thắng Mai cũng như là ai có muốn à, phỏng vấn hay gì đó thì phỏng vấn xin chào Đấy. hello xin chào Hương và xin chào à, tất cả các em trong khóa học chín mươi đây ngày hôm nay buổi tối rất là tuyệt vời nãy tới giờ thì nghe Hương chia sẻ rất là nhiều điều không biết mọi người có nói xuống không nhưng mà Thắng nói rất là nhiều đó thì đầu tiên trước khi cái phần chia sẻ thì Thắng xin muốn gửi đi một cái lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ờ, cô giáo của lớp 90 nước người sáng lập ra và đồng hành cùng ờ, Thắng và team mình cũng như tất cả các anh em trong đây trong ờ, chín uh, ngày vừa qua thì rất là cảm ơn trường đã tạo ra một cái khóa học như vậy vừa rồi thì Thắng cũng kết thúc uh, 90 ngày cái đây hai ngày là kết thúc khóa học và mọi người bây giờ chắc là vâng. đang uh, chờ đón một cái con số <laughs> ok ok thì uh, trong uh, khóa học 3 tháng vừa rồi thì uh, cái con số thắng đạt được tính tính tới trong vòng 3 tháng đó là um, à, 14.126 đô 14.126 126 126 đô Ok tuyệt vời Mọi người cho anh thắng một 100 vỗ tay hoặc là biết xuống chúc mừng anh thắng gì đó đi 4.126 à, đô trong vòng 3 tháng từ khi mà bắt đầu từ con số 0 có nghĩa là từ lúc mà anh Thắng bắt đầu à, mới hoàn toàn là một người à, mới hoàn toàn đúng không anh Thắng mới hoàn toàn không hay là biết sơ sơ ờ, rồi mình cũng xin chia sẻ à, trước khi uh, tham gia vào cái lĩnh vực update marketing và big bang này thì uh, vào cái những cái ngày mà cuối tháng 3 thì tháng uh, xin nghỉ ở một công ty ờ, nước ngoài một tập đoàn nước ngoài thì uh, sau cái khoảng thời gian đó về mình cũng có một số dự án để làm nhưng mà cảm thấy mình nghỉ rồi mình quá rành rỗi và cũng uh, lúc trước cũng đã tìm hiểu sơ về cái affiliate thấy rất là hay và uh, tự nhiên mình nghĩ rồi mình chợt nhớ tới uh, à mình có biết một số người có thể mình có thể theo đuổi học hỏi được thế là một cái buổi chiều hôm đó mình uh, nhắn tin liền cho bạn uh, cho tôi tôi thường hỏi về khoa học ngày à, này và Hường à, có nhắc là mình nên à, lên xem video của Hường và sau đó thì hắn cũng lên xem và cái ngày hôm sau thì uh, trực tiếp nhắn tin cho Hường và hai anh em trao đổi thế là <laughs> bắt đầu vô lớp học trong tháng tư luôn đấy thế là cái cơ duyên mình là tới với cái lớp học chính trị đó của Hường và cái thời gian trải qua 90 ngày học vừa qua thì là một thời gian rất là tuyệt vời mình học được rất là nhiều kiến thức à, nói chung là mình và trải nghiệm được rất là nhiều thứ mà mình và có những cái ờ, cái ờ, kết quả mình cũng không ngờ mình đạt được cho tới ngày hôm nay đấy ok ok hả tuần này tháng này thì doanh số như thế nào anh thắng à, tháng này thì à, tháng đặt target trong tháng 6 là 6 ngàn nhưng mà tháng này thì mình đạt nói chung là còn vài đô nữa đủ 7 ngàn đô <laughs> vậy luôn hả <laughs> tuyệt vời quá vậy tuần này thì sao sao hường ha tuần này thì doanh số tốt không anh tuần ờ, tuần này thì tuần trước à, tuần, tuần này bây giờ tầm khoảng hai trăm mấy tới ba trăm mấy ừ. thật ra tháng ờ, trong 3 tháng trước thì mình chưa có gì hết chưa có những cái kiến thức về affiliate marketing nhưng mà sau 3 tháng thì mình có thể làm được như vậy thì thật ra là đối với trong lĩnh vực uh, à, lead này thì ờ, không phải là cao cũng có rất nhiều cầu thủ làm tốt hơn nhưng mà với cái thành tích như vậy thì mình tin tất cả các bạn ở đây ai cũng có thể làm được điều đó chỉ là ở chính mình mình nỗ lực làm sao để đạt được những kết quả như vậy thôi và luôn đặt ra những cái target cho riêng mình để hoàn thành nó đấy là những cái à, muốn chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay ok ok cảm ơn anh thôi thắng hôm nay thì anh thắng à, sẽ nhận được học bổng cũng như là phần cảm giác như là có rất là nhiều anh chị em sau học 3 tháng rồi mình cảm giác tiếc nuối tại sao mình không cố gắng thêm chút xíu nữa để mình nhận học bổng bởi vì điều kiện nhận học bổng nó đơn giản mà ông thắng ổng ổng ờ, đạt được tới 14 ngàn mấy thì tức là tới hơn gấp 3 hơn gấp 4 lần ờ, cái target đặt ra để mọi người nhận được học bổng đấy. À, với nhân tiện thắng cũng có một chia sẻ tại vì uh, trong các học học này mình sẽ học ra qua rất nhiều cái video thì uh, mọi người những cái video đó mọi người nên học kỹ hơn tại vì riêng thắng á, thì trong những cái video mà chưa có phải là cái lớp coaching à, trực tiếp được luôn nha thì trong cái video đó mình nên uh, học từ từ thôi nốt lại những cái phần quan trọng như thắng thì thắng nốt thêm cái file excel à, file powerpoint thì uh, trong quá trình học 90 ngày thì cái file powerpoint mình cũng tầm mấy trăm trang rồi đó à, trong cái khóa học này thì uh, những cái video ở trên trong lớp học à, thì mọi người nên xem kỹ một chút riêng thắng thì thắng uh, list lại ví dụ những cái video mình xem qua mình uh, click lại cho nó trên một cái file PowerPoint thì kết thúc một quá trình học thì tính bây giờ mình nốt lại cũng tầm vài trăm trang à, PowerPoint rồi đó thì cái việc nốt lại này thì rất là hay khi à, mọi người làm thì nhiều khi mình sẽ quên một phần nào đó nhưng mà có cái file này mọi người uh, chú ý tới cái điểm chú ý nào người quay lại cái đó thì mình xem thì nó rất là nhanh hơn ngoài ra thì trong quá trình học thì thắng đã thực hành liền luôn khi mà làm vừa làm vừa học vừa làm liền và sau đó mình rút ra được những cái à, cái trải nghiệm cho riêng mình từ đó là mình sẽ biết được những cái kiến thức nào là cần và mình đang cần làm cái gì thì đó là sau này khi mình đúc kết lại đó là cái kiến thức của riêng mình ok và trong quá trình học mình nên uh, hốt hết những cái kiến thức mà uh, à, thường chia sẻ để mọi người về uh, chiến chiến tốt hơn đấy còn đấy. trong 3 tháng này thì hiện tại thắng chưa có có học những cái gì khác nữa nói chung là chủ yếu học ở hường thôi chưa nhưng mà tới giờ vẫn chưa chưa học hết <laughs> chưa học <laughs> tới giờ chưa học hết à <laughs> học em nhiều nước nữa ok ok cảm ơn anh Thắng Mai thì anh Thắng Mai có bây giờ tiếp tục là tham chiến với cuộc chơi chiến sĩ giá cao mục tiêu thì ban đầu mình nói chắc cũng hơi khiêm tốn mục tiêu ban đầu trước khi à, làm cái này à, mục tiêu kia à, chỉ là khi cái cô giáo đưa ra những giải thưởng mà mục tiêu mình ba ngàn đô mình phải làm sao để vượt trên ba ngàn đô thôi đó là mục tiêu ban đầu của mình ừ. nhưng mà sau một tháng thì uh, mình sẽ đặt sau một tháng đầu làm mình đặt cái mục tiêu khác đi mục tiêu nó to lớn hơn nữa và sau một tháng sau thì cái mục tiêu nó lại lớn hơn chút nữa đấy đấy và mình cảm thấy là khi mình đặt mục tiêu lớn hơn thì mình hành động nhiều hơn để đạt được kết quả như vậy đó là thời gian đầu nhưng mà thời gian sau này khi mình test sản phẩm nó ok rồi thì mình lại <laughs> bớt thời gian cho nó có nghĩa là bây giờ bây giờ mình ít rất đụng ít đụng tới kiểu anh lớp bây giờ nói chung là để nó chạy tự động rồi khi nào mình muốn test thêm một sản phẩm mới thì mình bắt đầu mới dành thời gian để cho mình uh, lên chiến dịch rồi cảm ơn anh Thanh Mai có ai muốn hỏi gì nữa không còn em à, một câu hỏi nữa là 3 tháng anh kiếm được à, hơn 14 ngàn thì cái tỷ lệ lợi nhuận của ok câu hỏi này hình như mình gặp rất là nhiều bạn hỏi hey. trong quá trình uh, mình đo lường thì uh, tùy biến động từng tháng nhưng bây giờ mình tính trung bình thì bây giờ mình lời chắc cũng tầm trên bốn mươi mấy phần trăm đó là con số thực tế đang uh, à, đỏ đo lường <laughs> tổng số chi và tổng số thu okay. đợt trước cũng có ai đó hỏi mà anh chưa đo lường đúng không đợt này là đo rồi okay vừa cái điện thoại vừa cái laptop tại vì laptop em không có cái webcam Ra, ok yeah. Dạ. hoàng anh đang làm cũng rất là tốt đó tuyệt vời dạ, em đang... tốc độ cũng khá là nhanh đang, đang hy vọng hoàng à, hoàng ân à, trong tương lai thế hệ tiếp theo <laughs> thế hệ tiếp theo <laughs> dạ bữa nói chuyện với thắng cũng chuyện nhiều bí kíp em đang uh, bắt đầu đo lường lại mới hôm qua thì bây giờ bắt đầu đo lường lại à, cái này hỏi cô giáo hương xí ok cái là nhiều quýt là cho cô giáo hương phải không <laughs> ờ, à, hỏi đi là à, ý là anh hỏi về carbon thì anh muốn ờ, ý là bây giờ muốn tạo khoản mới để chạy ờ, hai uh, carbon 200 đô còn sao